bây giờ chúng ta sẽ đi vào 17 15 cái gọi là cái ờ, cái đặc thù tính cách của mỗi người để chúng ta phân tích nha các anh chị phần này phải ghi chép rất là nhiều ha các anh chị ha phải ghi chép đối với những ngò ờ, những người nhóm tính cách đi thì sao các anh chị họ chiếm 15 phần trăm dân số là những người gọi là thống trị là tôn ngộ không các anh chị đó thì phương châm sống của người này là gì các anh chị theo như anh chị phương châm sống của những người này là gì nếu như các anh chị ngài ngại mà đánh màn hình đó, thì các anh chị có thể là mở mic lên chia sẻ cũng được tính cách đi này là gì hả các anh chị phương châm sống của họ là gì đầu tiên rồi bây giờ đầu tiên thì kia sẽ mở mở cho người này đầu tiên nha do it now phương châm sống của người này là xung phong là hành động là hướng đến mục tiêu hướng đến mục tiêu nha anh chị làm nhiều hơn nói có đúng không anh chị lúc mà leo tường á cái thằng đi là cái thằng đi đầu tiên đi sung phong đi nhanh nhẹn nhất không sợ bất kỳ một ai hết không sợ bất kỳ rủi ro gì chỉ biết hành động thôi đôi khi mắc rất nhiều sai lầm nhưng mà mau chóng thành công thì những người này thuộc tính cách như vậy thì nghề nghiệp gì sẽ phù hợp với họ các anh chị comment cái nghề nghiệp phù hợp với họ đi ạ à phù hợp cái ngành nghề nào thì sẽ phù hợp với những người như thế này các anh chị có thể comment xuống bên dưới hoặc là mở mic lên chia sẻ cũng được không sao cả những người nhóm tính cấp đi thì này sẽ phù hợp với nhóm tính cấp với công việc gì các anh chị comment xuống bên dưới đi để chúng ta định hướng cho nhân viên của chúng ta hoặc là định hướng cho con của chúng ta yeah. Dạ. sau này phù hợp với công việc gì thì mới phát huy được sở trường của con của chúng ta rồi trang đằng là lãnh đạo đội nhóm chính xác tuyệt vời luôn trang đằng ơi cảm ơn cảm ơn cô giáo Trang Đàm dạ dạ. dạ dạ cảm ơn anh lãnh đạo giám đốc tuyệt vời quá đúng rồi đó các anh chị cái người tính cách đi này á, họ sẽ phù hợp với những công việc mà thiên về hành động và lãnh đạo người khác như luật sư phi công tướng lính làm quản lý làm cảnh sát làm quân đội cảm ơn chị Thế Hằng lãnh đạo chỉ đạo đúng rồi người này là người có quyền lực thích mạo hiểm thích tiên phong họ luôn muốn là người đi tiên phong đi đầu tiên y như là tô một không vậy các anh chị ạ à. rồi ưu điểm của những người này là gì các anh chị nếu như các anh chị chat hơi chậm thì chúng ta có thể là bật mic lên chia sẻ cũng được chúng ta tương tác với nhau thì ưu điểm của những người này là gì các anh chị ưu điểm của những người nhóm tích cấp đi này là những người quyết đoán mạnh mẽ hành động bất chấp luôn anh chị nào đang có giấy viết thì cứ ghi ra thật nhiều để chúng ta lưu giữ lại dữ liệu nha người này nhiệt huyết huyết tập trung vào mục tiêu người này khi mà đã xác định được mục tiêu rồi họ sẽ quyết tâm làm cho bằng được Kim sẽ kể cho anh chị nghe một câu chuyện nha ngày xưa là tôn ngộ không chỉ là một cái con gọi là thạch hầu thôi có nghĩa là đi bắt đầu là một cái viên đá nó bị ờ, hấp thụ và nó bẻ ra thì thành ra tôn ngộ không và tôn ngộ không hồi đó được mệnh danh là mỹ hầu vương mỹ hầu vương là vua khỉ vua khỉ đẹp mỹ hầu vương vua, vua khỉ đẹp và làm vua của một cái đạo gọi là um, gọi là hoa quả sơn làm vua của hoa quả sơn thì lúc này có một con khỉ già nó chết thì tôn ngộ không nói làm sao để không bị chết đây để sao là đạt cào bày chúng ta được trường sinh bất tử đây thì có một con khỉ già khác nói rằng thưa đại vương có một uh, một vị đạo sĩ rất giỏi tên là Bồ Đề uh, gọi là Bồ Đề uh, Đà, giáo gọi là Bồ Đề Tiên Sinh ông ta là Bồ Đề Tiên Sinh thì ông ta có khả năng thần thông biến hóa lắm người hãy tới đó bái sư đi để học cái cách làm sao để trường sinh bất tử rồi thì thì thì thế là tôn ngộ không sao ạ à? thôi được rồi ta sắp ta sẽ có mục tiêu rồi ta sẽ đi đến nơi đó để học nghề con các con thế ở lại mà sống cho thật tốt đi thế là thế là sao tôn ngộ không là sao chèo chèo thuyền chèo bè của mình tới đó để gặp cái vị sư phụ này và vị sư phụ này thì sao ban đầu không có chấp nhận chỉ cho tôn ngộ không làm việc quét dọn thôi nhưng mà thấy tôn ngộ không rất là thông minh tôn ngộ không là người rất quyết tâm làm cái gì những người nhóm tính cách đi làm cái gì cũng quyết tâm đạt được mục tiêu cho mình được các anh chị ạ à thế là rất là kiên trì không có ngại gian khó gì cũng làm mà bắt đầu rất là thông minh và sư phụ thấy rằng tôn ngộ không có tố chất và thông minh như vậy thế là đập vô trong đầu ba cái có nghĩa là hẹn tối nay canh ba mày tới đi rồi tao sẽ dạy cho mày võ công và thực sự tôn ngộ không rất thông minh hiểu được cái ý của sư phụ và gặp sư phụ và sư phụ dạy cho 72 phép biến hóa thành thông thiên địa sát và sau khi học xong rồi thì tôn ngộ không trở nên rất là giỏi các anh chị ạ à. về lại bắt đầu là dạy võ công cho các đồ tôn đồ đệ tử của mình thuộc hạ của mình và bắt đầu là có ý định làm sao đánh lên trên trời luôn các anh chị ạ à. đánh lên trên trời các anh chị thấy dữ dằn không đánh lên trên trời luôn có nghĩa người này đã xác định được mục tiêu rồi thì sao ạ à? là không bao giờ từ bỏ đâu người này rất năng động ưu điểm là năng động phản ứng nhanh không chịu không không rất là chịu sẵn sàng là chịu trách nhiệm nhanh nhẹn mạnh mẽ tuy nhiên do cái tính cách như vậy người ta luôn gặp khó khăn cái gì ạ những người này gặp những khuyết điểm gì trong cuộc sống cái người này thuộc tính cách này thì có những cái khuyết điểm gì ạ khuyết điểm là gì khuyết điểm là tháo thắng nóng vội ít chịu lắng nghe bất chấp hậu quả thiếu kiên nhẫn hay cấu gắt nóng tính các anh chị ạ à, khi mà thấy mình có giỏi có vót câu 10 72 phép biến hóa rồi thì tu một không có cái tu rất lớn là quyết tâm đánh lên trên thiên đình muốn làm thiên đế luôn thế là thiên đế mới triều binh mãi mã này kia xuống dưới bên dưới để đánh lại tu một không mà không ai đánh lại tu một không các anh chị ạ à. không có ai có thể đánh thắng được tu một không từ na cha thác thác thiên viên vương tứ đại gọi là thiên lôi luôn tứ đại thiên vương xuống rồi các thần các thánh đánh không lại thiên binh vạn mã thì cuối cùng là sao các anh chị cuối cùng là thái ất chân nhân mới nói rằng thôi để xoa dịu con con con khỉ này á xoa dịu con khỉ này thì thôi cho nó phong cho nó một cái chức tước đi và nó đòi chức tước gì các anh chị có biết không tề thiên đại thánh tề thiên đại thánh phải phong cho tôi làm tề thiên làm đại thánh là một chức quan ở trên thiên đình tề thiên đại thánh có nghĩa là đại thánh đại thánh có nghĩa là một cái vị thánh lớn một cái vị thánh lớn tề thiên là một cái vị thánh lớn ngang với trời một cái tên rất là dữ và bắt đầu là mang gọi là một áo giáp đẹp xuống cho nó có hai cái gì có hai cái râu rồng nó có hai cái râu rồng cái bột và gọi là áo giáp rất là đẹp các anh chị thấy không những cái người tính cách đi này họ thích làm sao ạ à? hơi có cái tôi và thích thể hiện chỉ cần sao à muốn thu phục được họ là phải khen họ và cho họ chức vị cho họ được thể hiện với đám đông rồi cử chị của những người tính cách đi này là gì các anh chị cử chị cử chỉ của những người này sao ạ à? họ vung tay rất là mạnh họ rất là quyết đoán vung tay úp tay rất là mạnh như một kẻ ở bề trên vậy và họ lúc nào cũng đi đứng rất là nhanh nhẹn anh chị có thấy như vậy không và giọng nói của người này thì sao các anh chị mạnh to áp đảo phụ đầu người khác luôn nha các anh chị các anh chị sẽ thấy các anh chị đang đang hình dung được ai đó trong đời sống vợ mình chồng mình lãnh đạo của mình con của mình hay ai đó đang có nhóm tính cách này không ạ à? hình dung tưởng tượng nếu có thì comment xuống bên dưới là có đi ạ à. các anh chị đang tiếp xúc được những cái người như thế này thì comment xuống bên dưới là có và đang biết là ai đó rồi trong cuộc sống của chúng ta rồi à, lê quốc tâm có rồi kiên biết luôn rồi đó anh tâm rồi rồi bây giờ thì sao giao tiếp thì sao người này nói rất là dứt khoát rất là trọng tâm đi thẳng vào vấn đề luôn nhanh gọn lẹ khi mà các anh chị gọi điện thoại cho những người nhóm tính cách đi á anh ơi em chào anh anh có phải là anh tâm không ạ à? thì người này sẽ nói là có gì không tôi tin tâm nè nó lẹ đi đi vào vấn đề đi có gì không còn gì nữa không các anh chị sẽ thấy rằng cái tính cách của người này nói chuyện rất nhanh rất là mạnh thể hiện cái tôi và rất là vội vàng các anh chị có hình dung ra được con này người này chưa các anh chị tính cách rất là mạnh mẽ rồi điện thoại thì sao anh chị khi nói gì điện thoại thì sao nói nhanh nhanh đi còn gì nữa không nó tính cách rất là mạnh rất là quyết đoán rất là gọi là giống giống như là lãnh đạo vậy các anh chị ạ à. rồi người này ghét cái gì các anh chị vì họ thích nhanh gọn lẹ đi thẳng vào trong vấn đề thì họ rất ghét là vì sao ạ à? dài dòng lê thê họ ghét người khác kiểm soát lắm hoặc ghét bị người khác lại nhại và ghét bị người khác xem thường lắm ngày xưa tôn ngộ không được phong cái chức là tề thiên đại thánh cho mũ giáp này kia rồi được lên trên trời để phong tướng phong vương nhưng mà thực ra thiên đế chỉ phong cho ông cho tôn ngộ không cái chức gọi là bậc má ôn thôi có nghĩa là một cái thằng mà đi coi là canh ngừa ban đầu tôn ngộ không tưởng cái chức này to lắm nhưng mà sau khi phát hiện ra là chị tu chỉ là cái hàng chanh ngựa thôi hả thế là tức lên bắt đầu thả hết ngựa ra thả hết người cho nó chạy toán loạn rồi sau đó là đi hái ăn trộm đầu tiên rồi vô bắt đầu là bị bị bắt bắt cho vô trong cái lò gọi là luyện đơn ăn hết đơn dược luôn đá đạp bể luôn cả cả cái lò luyện đơn cực kỳ phá luôn không thích bị người khác kiểm soát không biết bị người khác xem thường không thích bị người khác qua mặt tính cách của người như vậy đó các anh chị tính cách của người nhắm đi như vậy và người này thích cái gì anh chị thích được khen thích được công nhận và thích đi thẳng vào trong vấn đề thích mình làm cái người lãnh đạo người khác ok các anh chị đã thấy được bức tranh đó ràng của người nhóm tính cách đi này chưa các anh chị chỗ ở của người này thì sao các anh chị chỗ ở của người này thì phải có cúc có huân chương anh chị ha thể hiện được gọi là um, cái gọi là những cái chiến tích trong cuộc đời của họ họ sẽ hành động vì chiến tích vì mục tiêu rồi người này chạy xe thì phong cách thì như thế nào đây các anh chị phong cách chạy xe của người này thì khi mà gặp đèn đỏ người này đang ở đứng sau người này sẽ tìm cách nào đó len lỏi len lỏi làm sao để lên trên trước mặt vì không thích xếp hàng đứng tôi phải đi trước tôi phải đứng trước ngay cái vạch của đèn đỏ và khi đèn đỏ vừa mới hết một phát là vụt qua đèn đỏ chạy rất là nhanh những người này là những người thích chạy nhanh không thích đi trong đường hẻm không thích đi đường tắt thích ra đại lộ phóng thật nhanh cho mọi người nhìn mình rơi vậy đó không thích đứng sau lưng xếp hàng người khác đâu lúc nào cũng phải là người đi trước và làm cái gì cũng rất là nhanh nhậu nhanh gọn lẹ bước đi rất nhanh không bao giờ đi lề lề chậm chậm đâu xác định được mục tiêu là đi vô trong đó rất nhanh hoặc là đi siêu thị các anh chị ạ à? các anh chị sẽ thấy người này vô trong uh, gọi là mini stop vô những cái gọi là siêu thị tiện lợi á anh ta đã xác định trong đầu là mua mì gói nè mua đường mua mua dầu mua bánh mua gì xác định rõ trong đầu rồi thế là vô lấy cái giỏ bắt đầu đi một vòng có trong vòng chỉ còn 2 phút là đã lấy đầy đủ đồ đạc của mình ra tính tiền rồi đi ra thôi nhanh gọn lẹ luôn các anh chị ạ à. không có rề rà không có quan sát tập trung vào mục tiêu đó là lý do tại sao những người tính cách đi thường xuyên là thành công hơn so với nhóm người khác rồi người này trang phục mặc đồ như thế nào đố các anh chị biết đố các anh chị biết người tính cách này đi này mặc đồ như thế nào để làm sao các anh chị để chúng ta dễ dàng nhận diện người tính cách đi này khi chúng ta gặp người tính cách đi này mặc đồ như thế nào đây các anh chị các anh chị comment xuống bên dưới đi ạ à. lê toản sang trọng chính xác thái hoàng sặc sỡ sặc sỡ màu sắc nội bật thu hút minh ngọc nói đúng rồi màu sắc nội bật thu hút chỉ làm chỉnh chu rồi cái người này á họ thích mặc đồ để người ta thấy được họ là ai ví dụ nếu như người này là là sao công an hoặc người này là quân đội họ sẽ mặc đồ quân đội để thể hiện cái lo của họ và họ bao nhiêu sao bao nhiêu vạch họ sẽ cố gắng làm sao mặc thể hiện mình và là mặc đồ có là chức vụ hoặc là nếu đi đâu đó họ họ sẽ mặc đồ sang trọng mặc đồ hiệu đẹp không quan trọng mặc đồ hiệu để hoặc là đi xe hiệu để người ta biết được cái đẳng cấp của mình là ai là ở đâu ha à, các anh chị ha thường thường nó là như vậy chứ không phải tất cả đâu nha chị nha đây là một cái gợi ý để kiên giúp cho các anh chị dễ thấy được cái người này khi mà đi ăn tiệc thì người này ngồi ở đâu các anh chị khi đi ăn tiệc thì người này sẽ ngồi ở vị trí vip và trung tâm ừ, vip trung tâm nha very important person là một người rất là gọi là quan trọng thích ngồi đằng trên đó các anh chị và nhân vật mà kiên đã từng nói với anh chị rồi là tô ngộ không để chúng ta dễ dàng biết được người này là ai các anh chị đã từng trong cuộc sống mình đã gặp người này chưa thì comment xuống bên dưới là có hay chưa nếu như anh chị đã gặp người thuộc tính cách đi này rồi thì có cho kênh hoặc là nếu như người này là sao ạ à? là ba mẹ của mình là con cái của mình, vợ chồng của mình nhân viên của mình thì comment xuống bên dưới cho kiên biết luôn à là con có Jeff Fan có Phú Hiền Lực nói có tuyệt vời các anh chị ạ à. Yến Lam có vợ chồng cha mẹ anh chị em con cái nhân viên của chúng ta là chắc chắn sẽ có nhóm tính cách này đúng không anh chị chúng ta đang thấy họ rồi đó thấy rõ tính cách của họ rồi thấy rõ được ưu điểm của họ là người quyết đoán mạnh mẽ hành động nhưng khuyết điểm của họ là sao vội vàng rất là dễ sai lầm mắc sai lầm rồi chào anh Minh Trí rất tuyệt vời phải không anh chị vậy là chúng ta đã hình dung ra được nhóm tính cách này rồi phải không anh chị